Các em thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chuyển sang dạng toán số 2 của bài hôm nay, đó là giải tam giác. À, giải tam giác thì là cái kiến thức mà chúng ta đã được biết từ hình học lớp 9. À, giải tam giác có nghĩa là tìm tất cả các yếu tố còn lại của tam giác về cạnh và góc. Để bài toán cho các yếu tố cạnh và góc nhưng mà còn khuyết thiếu thì chúng ta sẽ tìm uh, toàn bộ các cạnh của tam giác và các góc của tam giác ra thì đấy gọi là bài toán giải tam giác thì lớp 9 chúng ta làm việc với tam giác vuông thì sang lớp 10 chúng ta đã học được đến tam giác thường và thông qua hai định lý vô cùng quan trọng là định lý hàm số cốt và định lý hàm số sin đó thì chúng ta chú ý này nhắc lại cái kiến thức này giải tam giác là tính các cạnh và góc của tam giác dựa trên một số điều kiện cho trước à, bài toán cho trước một số yếu tố rồi đó à, thì cái thứ hai là chúng ta sẽ áp dụng à, phương pháp là chúng ta sử dụng định lý hàm số sin và hàm số cosin. À, định lý tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. À, chúng ta có thể sử dụng bất đẳng thức tam giác để chúng ta loại trừ đi đúng không nào? Ví dụ tính toán ra thì chúng ta loại trừ hoặc là sử dụng cái định lý và à, quan hệ giữa góc và cạnh đối diện nhé. Góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. À, thì đối với bài toán à, giải tam giác này thì ừ, nó có một số dạng chúng ta hay gặp và chúng ta áp dụng như thế nào thì chúng ta chú ý này à, ví dụ như này cho tam giác ABC đó tam giác ABC và các cạnh của mình là cạnh đối diện với cạnh góc A là cạnh A đối diện với góc C là cạnh C đối diện với góc B là cạnh B thì uh, thông thường chúng ta sẽ gặp ba trường hợp trường hợp thứ nhất là là biết một cạnh cộng với đây hai góc kề nó góc kề với nó nhá đó ví dụ uh, biết cạnh BC bằng A biết trước nhá cái này mình biết trước này đó và góc biết góc B rồi biết góc C rồi đó bài toán yêu cầu của chúng ta là giải tam giác này khi biết cạnh BC cho trước nào biết góc B bằng bao nhiêu rồi biết góc C bằng bao nhiêu rồi thế điều đầu tiên là nếu như trường hợp này thì chúng ta áp dụng ngay định lý là tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ thì ta sẽ áp dụng tính được góc còn lại đúng không áp dụng định lý tổng ba góc áp dụng này định lý góc A góc B góc C bằng 180 độ Đấy, để tìm cái góc còn lại đúng không Đây, giải quyết ngay cái trường hợp uh, tìm góc trước được thế nào thế bây giờ này à, biết ba góc rồi đúng không thì để áp dụng tiếp uh, định lý uh, mà chúng ta giải quyết được tìm cái cạnh nữa đúng không bây giờ có một cạnh rồi phải tìm hai cạnh còn lại nghĩa là chúng ta sẽ phải áp dụng hàm số sin hàm sin áp dụng hàm sin Đấy hàm sin chúng ta chú ý đến đây là hàm sin là a trên sin a bằng b trên sin b bằng c trên sin c bằng AR. Hãy áp dụng hàm sin dùng để giải quyết xong bài toán nhé. Có biết cạnh rồi, biết góc rồi. Ví dụ biết cạnh à, A rồi, biết góc A rồi thì ta vừa xử lý xong đấy. Đó thì ta sẽ tìm được uh, à, bây giờ biết góc B rồi thì tìm được cạnh B sẽ đơn giản rút ra thôi nhá đây là cái dạng mà biết một cạnh và hai góc kề với nó tiếp theo sang dạng số 2 Đấy, dạng uh, cái loại thứ hai là chúng ta gặp đó là biết một góc biết một góc sẽ giữa hai cạnh đúng không và hai cạnh kề với họ nhé đây, đó. biết một góc và hạnh thêm với nó ví dụ như này chúng ta à, xử lý luôn cái tam giác này luôn nhá Đấy. thì ví dụ như này nhá thì ví dụ như này em biết được góc A rồi đúng không phải dần cho góc A biết góc A này hai cạnh cạnh B biết cạnh C biết đúng không BC được biết biết hai cái này này góc A biết rồi đúng không thì điều đầu tiên là chúng ta sẽ áp dụng định lý hàm số cosin để tìm được cạnh A nhé. Đây là các bước rồi mình tuần tự áp dụng à, hàm sin, định lý hàm sin nhé, à, hàm cosin nhé, hàm cosin để tìm cạnh còn lại. Kiểu rất là dễ đúng không? Việc ví dụ thầy chỉ nói về cạnh A thì ta có A bình bằng B bình cộng với lại C bình trừ 2BC nhân cốt góc A. Đó biết góc A rồi biết cạnh B cạnh C rồi thì ta hoàn toàn tìm được cạnh A nhé à, ờ, thế thì bây giờ này đã biết được cạnh này rồi đúng không biết cạnh này rồi đó biết ba cạnh rồi Đấy. góc biết rồi đúng không thế để tìm góc còn lại ta sẽ áp dụng định lý hàm số đây ví dụ như này hàm số cosin tiếp nhá áp dụng hàm cosin để tìm góc còn lại nhá em nhìn nhá à, ta đã biết cạnh b chưa biết rồi bên cạnh C rồi bên cạnh A rồi và bên cạnh cái này rồi thì ta chú ý là ta sẽ áp dụng tiếp tiếp tục áp dụng định lý hàm cosin nhá thì ta tìm được góc nhá tìm góc thì chú ý này cốt góc a đấy thì ờ, đây thầy nói tổng quát nhé còn đây như ví dụ bài này thì xin được góc b cốt a sẽ bằng à, đây cốt a đây bằng b bình cộng c bình trừ a bình trên cho 2bc đấy định lý hàm số cosin mà rút được cốt được chưa à, nếu như cốt góc b góc b sẽ bằng gì nhỉ a bình cộng b bình trừ đi a bình cộng c bình trừ b bình trên cho 2ac vân vân được chưa và đương nhiên là chúng ta đừng áp dụng tiếp hạn định hàm cosin để mà à, tìm góc còn lại góc cuối cùng mà khi biết hai góc rồi góc còn lại thì ta sẽ áp dụng à, định lý tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ nhá em khi biết hai góc rồi góc còn lại thì ta lấy 180 trừ đi tổng hai góc kia rồi, ừ, đây dạng toán số 1 này, biết một cạnh và hai góc kề với nó. Số 2 là biết một góc và hai cạnh kề với nó. Cái loại thứ ba mà chúng ta sẽ gặp đó là biết cả ba cạnh nhá. À, đây, viết nó đây. Biết ba cạnh. À. Chúng ta biết ba cạnh của tam giác mà họ yêu cầu giải tam giác nhá. Ví dụ đây, ta chưa biết gì về góc này, chưa biết về góc nhá. Đấy, thì bài này cũng rất đơn giản thôi. Thì ờ, và biết ba cạnh này rồi thì ta buộc phải áp dụng áp dụng định lý hàm cosine định lý hàm cosine để tìm góc vì cạnh biết hết rồi mình không quan tâm đây thì thầy không viết lại nữa nhá cosine này à, biết cạnh a biết cạnh b cạnh c ta hoàn toàn tìm được góc a nhá a này cốt a bằng b bình cộng c bình trừ bình trên 2bc đó các bạn hiểu chưa nào áp dụng định hàm cosin thì ta sẽ có tìm được góc A này tương tự như vậy ta có thể tìm được góc B à, hoặc đến đây thì ta có hoàn toàn thoải mái là áp dụng định lý hàm số uh, cosin hoặc là định lý hàm số sin đều được cả vì góc và cạnh đã biết rồi và áp dụng cái thứ hai tổng ba góc trong tam giác bằng 180 để tìm góc cuối cùng được chưa đó đây là một ba cái bài toán nhỏ mà chúng ta hay gặp trong dạng toán giải tam giác nhé Vậy thì chúng ta chú ý là thứ tự áp dụng như nào cho nó hợp lý rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vào các ví dụ minh họa